Rồi xin chào các bạn nha Xe này mình à, dọn hai năm rồi hai năm rồi đó Bạn thấy không hai năm mà nhìn nó như là mới chát luôn <laughs> Dọn chạy chơi Đấy. Xe cùi bóc chạy chơi bạn ơi chứ không có nói ừ tôi dọn đẹp vậy chứ dọn chạy chơi vậy xe của bóc mà à, xe của bóc hai dọn để chạy chơi vòng vòng rồi ờ, rửa xe rồi quay cho cho bạn coi chơi thôi chứ đâu có sàm ờ, nữa không dọn sàm nữa không dọn tàu lao ấy nè dọn tàu lao nè à, quay lên cho các bạn coi chơi nè cũng dọn tàu lao nè chứ đâu có dọn đúng bài bản gì đâu coi chơi các bạn đừng gạch đá nha <laughs> chơi thôi không làm gì hết đừng gạch đá mình nha rồi bắt đầu tới cái phần à, rửa xe nha các bạn die Feel it in my veins tonight Emotional suicide You know it's a knife for eye I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank But then Mariona, then Mariona, it came Like the thunder Flash of flame in me ignite a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance. sau sau nhiều năm rửa rửa và rửa đấy nhiều năm rửa và rửa bảo dưỡng tự mình làm như vậy mà rửa một chiếc hai chục ngàn mà còn chưa có ăn nữa đó các bạn không phải ở nơi đơn giản nha các bạn các bạn thấy xe của mình đó mình phải thử nghiệm trên xe của mình được ok mình mới dám mở tiệm để mình làm cho các bạn những con ốc này mình đam không nè mà nó được như tới bây giờ là các bạn biết 3 năm rồi đó mình chạy 3 năm rồi đó. nếu các bạn rửa nó thẳng ra nếu các bạn mà rửa mà bằng à, nước rửa chén đó nha tôi nói các bạn những cái nước sơn này những con ốc này không có được giữ được như bây giờ đâu nó thẳng với các bạn luôn và những cái màu mũ đen này nè ở đây là tối rồi nó 6 giờ rưỡi rồi đó thì những cái màu mũ đen này á, thì bảo đảm với các bạn là nó không có bóng như vậy luôn á nó không có bóng như vậy đâu đấy và và ở trong này trong khu vực trong đây thì cái này nè cái khu vực này là không có khu vực này nè là không có dán keo được cho nên bảo đảm là rửa sẽ bay màu sẽ phai đi nước sơn thì nó bảo đảm tại vì cái hóa chất nước rửa xe nước rửa chén là cái hóa chất đó dùng để rửa chén chất tẩy mạnh nó lớn đó, rồi mình phải rửa sao mà phải phải tự tìm hiểu phải tự tìm hiểu để mà khi mà làm cho khách đó nhiêu chiếc xe nó mới chát mới dọn như vậy nè đó các bạn đó, lỡ ờ tôi rửa 10 15 ngàn là rửa bình thường thôi tại vì các bạn đâu có hiểu đâu đó. còn tôi thì à, tôi đăng lên trên youtube thì lâu lâu các bạn mới xem được thì tới tới các bạn xem được thì đã quá muộn <laughs> vậy thôi đơn giản mình dạ. thấy không thì còn heo dầu của mình nè đó ba năm rồi nó vẫn như vậy đó các bạn nè ốc nè nước sơn nước sơn sơn lại nha đấy các bạn thấy không đó, nước sơn sơn lại không đó cỏ đều là sơn lại mà keo này dán 3 năm rồi đó chưa thay chưa thay luôn Đấy. vậy mà còn chưa có ăn nữa các bạn ơi Đấy. tao phải làm Đi. ai mà rửa không được dụ như lau chùi ờ, đánh bằng kem đánh ra đánh bằng chải đánh răng ai làm được người nào làm cũng được hết trơn bây giờ ai cũng làm được hết trơn rồi à. bạn thấy không mình mình ở đây mình không tháo được dàn áo thì mình dặn mình cố gắng mình giữ dàn ngoài cho nó ok vậy là là đạt rồi không cần không cần tháo dàn áo tại mình không không phải là thợ sửa xe Đấy, mình không phải là thợ sửa xe về mặt pháp lý à, pháp lý là giữa tôi với bạn giữa bạn bè với nhau thì mình không phải là thợ sửa xe mình không tháo mình không tháo ra mình chỉ làm dàn ngoài thôi mình cố gắng mình làm dàn ngoài cho nó ổn định như vậy ổn như vậy là người ta thích người ta thích bạn rồi chứ không cần các bạn phải làm gì hơn nó thẳng luôn bây giờ tôi mới giá của tôi là 20 ngàn Đấy, 20 ngàn lúc mở mình mở tiệm chứ còn về sau về dài là mình phải lên giá nha các bạn mình phải lên giá tại vì cái quá chắc mình cung cho các bạn quá chắc thì thời điểm đó còn thời điểm càng về sau quá chắc nó càng mắc thì các bắt buộc mình phải là nhiều hơn rồi video mình tới đây kết thúc kính chúc các bạn một ngày vui vẻ và giờ kênh cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem video của mình hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp bye bye xin chào tạm biệt